anh muốn xóa đi hết something like muốn xóa đi hết tất cả tin buồn trong anh mặc dù em ơi anh đang chơi và giữa dòng đời thì cứ nhớ mãi một người đã quá xa vời yêu thêm cho con tim anh chưa nên làm lỗi anh muốn xóa hết tất cả tạo hy vọng trong anh mặc dù con tim anh đã chơi đến rất rối bời vì phải cô quên một người đã 무서워